Xin chào các bạn Nói đến Dell XPS Người dùng Việt Nam không còn quá xa lạ với nó nữa Và mình đã có rất nhiều video giới thiệu về dòng máy này Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm khác nữa của dòng Dell XPS Đó là chiếc Dell XPS 9365 Một sản phẩm có thể xoay gập 360 độ Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu đánh giá về thiết kế về hiệu năng của chiếc máy này nhé Đầu tiên về thiết kế của máy thì nhìn bề ngoài chúng ta thấy nó không có gì khác biệt so với XS13 bình thường khi mà mọi thứ đều giống nhau ở góc cạnh Ngoài trừ việc bản lề của 9365 được thiết kế đặc biệt hơn cho phép nó xoay gập được 360 độ Máy cực kỳ liền lạc khi mà không có các hốc tản nhiệt vì máy không sử dụng quạt Máy có trọng lượng khoảng 1,2 kg và cực mỏng khi mà điểm dài nhất chỉ khoảng 13,7mm Các góc cạnh của máy được vát cong với đường viền sáng bóng và có thiết kế từ hợp kim nhôm cao cấp. Nhưng có một điều, khi đặt máy ở chế độ lều có thể dễ dàng làm sức viền của máy. Van lề của máy là nhôm nguyên khối đem lại cảm giác cực kỳ cao cấp, giúp máy đứng ở các tư thế cho phép ta thoải mái sử dụng mà không hề gây khó chịu. Mặt tì tay được phủ chất liệu sợi carbon cao cấp, chống trượt, chống bám mồ hôi và dấu vân tay rất tốt, cho cảm giác thật sự bền bỉ và rất thích tay. Bàn phím của máy hơi nông nhưng nó vẫn cho cảm giác gõ khá chân giật Có một điều là phím pick up và pick down đặt rất sát phím điều hướng nên dễ bị bấm nhầm. Máy cũng có đèn nền để hỗ trợ sử dụng trong bóng tối. Tút bát nhỏ nhưng mượt mà và phản hồi các cử chỉ rất tốt so với tút bát khác. Máy đã trang bị cảm biến vân tay một chạm, nhận diện rất nhanh và chính xác. Vì máy có thiết kế mỏng nên các cổng kết nối sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Khi ta chỉ có hai cổng USB Type-C ở hai bên cạnh máy, một jack cắm 3.5 và một khe cắm thẻ nhớ microSD. Đáng tiếc khi không có cổng USB-A truyền thống và cổng kết nối HDMI nhưng nó là đủ khi chúng ta mua thêm một cổng chuyển đổi với giá thành không quá cao. Loa của Dell XPS 9365 có công suất 2W với hai loa stereo được đặt ở hai bên cạnh của máy cho chất lượng âm thanh khá là tốt. Tuy nhiên thì vì máy có kích thước hơi mỏng nên âm bass không được rõ như âm check và khi mở ở 100% thì không hề có hiện tượng bị rè Dell XPS 9365 có kích thước màn hình 13,3 inch và như chiếc máy mình đang có ở đây có độ phân giải Full HD và ngoài ra nó cũng có tùy chọn lên đến 4K để các bạn lựa chọn Nó trang bị tấm nền IPS của Sharp cho góc nhìn cực kỳ rộng màn hình có độ sáng cao khi mà trong điều kiện ánh sáng mạnh vẫn có thể nhìn rõ và ít có hiện tượng bị phản quang màn hình có độ phủ 80% giải SLDB cảm ứng của máy phản hồi cực kỳ tốt trên mọi tình huống kể cả phần rìa và phía góc màn hình Viên màn hình mỏng ở ba cạnh là điểm chung của dòng XPS và 9365 cũng vậy. Phần viền dưới sẽ dày hơn một chút vì cấu tạo bản lề cũng như camera có thích hợp Windows Hello để mở máy. Webcam là một thứ hơi khó chịu một chút ở chiếc máy này vì nó cho góc quay hướng từ dưới lên trên chứ không phải ngang mặt. Nói chung là lon màn hình xuất sắc trong tầm giá trên 20 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Máy trên tay mình đây sở hữu cấu hình chip Intel Core i7 7i75, một con chip dòng cao của H17 bạn cũng thể mua được máy với i7 Gen 8 với giá cao hơn. Bộ nhớ RAM 16GB, không thể nâng cấp và ổ cứng SSD M2 512GB. Nâng cấp tối đa lên đến 1T. Với cấu hình này thì máy đủ để chúng ta làm công việc đơn giản, chia sẻ dữ liệu cũng như thuyết trình. Nó mất một khoảng thời gian để mở các ứng dụng nặng như Photoshop hoặc game. Nhưng bù lại với con chip này thì nó được thiết kế không cần sử dụng quạt nên nó cực kỳ êm ái trong lúc vận hành và sử dụng. Bạn không nên lo lắng về nhiệt độ khi CPU chỉ ở mức 70 độ khi chạy hết công suất. Lớp vỏ nhôm cũng tản nhiệt rất tốt nên không hề có bất kỳ khó chịu nào trong quá trình sử dụng. Dell XPS 9365 sử dụng con chip có hiệu năng tối giản, tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp, kết hợp với quả pin 45W, cho thời gian sử dụng pin rất là lâu. Các bạn có thể sử dụng trong vòng khoảng 10 tiếng đồng hồ liên tục. Bạn sẽ không hề phải lo lắng khi quên mang sạc theo bên mình. Tổng kết lại thì với tầm tiền khoảng 20 đến 25 triệu đồng, các bạn có thể sửa cho mình một chiếc laptop có thiết kế đẹp, màn hình độ phân giải cao, có khả năng xoay gập 360 độ, thời lượng pin tốt và tính bảo mật cao, phù hợp với công việc văn phòng hay các phần mềm nhẹ nhàng. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có đóng góp ý kiến xin vui lòng để lại ở phía dưới phần comment. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.